Hello, thì ờ, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Cường Phá Lộc Thì hôm nay ờ, Cường Phá Lộc sẽ làm một cái video để ờ, chuyên về bài lá Đấy, bài lá thì tập trung cho những anh em cơ má cậu tiền thôi anh em Nếu mà anh em may mắn được những cái sòng gọi là sòng sới có đà quýnh mà chưa biết về cái bộ môn bài này á Thì cũng chúc mừng anh em Đó, thì nó rất đơn giản và nói chung là giá thì anh em khỏi phải lo nói chung là bài thì nó rất là mềm anh em nha bài là bài lỗi công ty anh em cũng biết ờ, chắc có những anh em biết về bài lỗi công ty rồi và có những anh em chưa biết bài lỗi công ty và cái đặc biệt nữa là cái bài máy và bài kính nữa anh em nha thì ờ, những dòng bài máy thì nó sẽ có những cái thế này nó có sẽ những cái khuyết điểm như này nó hơi nó hơi đục hơn anh em nha bên hông nó hơi đục anh em nhìn bài máy này đây là máy đục bài máy đô la thì nó hơi đục thì bài, bài máy thường vẫn có anh em nha đây là bài máy thường ví dụ như bài máy thường thì nó cũng như thế này thôi đó nói chung bài nào cũng có hết em à. tùy anh em bên chỗ anh em chơi bài gì thôi đó, bài đô la hay là bài bài bông bài hoa gì đó tùy anh em đó thì bên cường cung cấp cho anh em đầy đủ tất cả các loại môn biệt đây là cái kính này anh em à đây là bài kính nha anh em nha nói thẳng với anh em là đây cái kính len chuyên dụng quýnh bài kính nếu anh em chắc anh em cũng nghe nhiều về cái bộ môn bài kính rồi đó thì không không cần giới thiệu nhiều đó anh em nhìn là anh em biết đây là bài kính thì kính thì anh em hãy kèm theo bài rồi đó rõ ràng rồi anh em chơi gì cũng vậy thôi thì ờ, cái cách chơi như thế nào á hay là cách để mà anh em sử dụng được những bộ bài này nó rất đơn giản thôi anh em đó thì anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại này 0898 54311 Cường sẽ là người tư vấn và trực tiếp chỉ cho anh em đó bây giờ thì mình xin giới thiệu sơ về những cái bộ bài lỗ công ty cho anh em xem nha rồi bây giờ mình sẽ là người ngồi luôn và mình sẽ đánh cho anh em xem thì bây giờ mình sẽ bộ bài mình mới khui nè đây là bài ờ, lỗi tâm giác bài này gọi là bài lỗi tam giác anh em nha Đấy. bài lỗi tam giác thì cái bài lỗi tam giác này á nó cũng ờ, đơn giản thôi anh em bài lỗi công ty nó cực kỳ đơn giản anh em xem bài nha nó như một cái bài chợ anh em nhìn nè nó giống một cái bài chợ đó thì anh em cách nhận biết để mà mà mà chơi á, thì anh em nhìn nha tại sao mà mình biết được cái này là cái già đó già này là già cơ luôn anh em nha anh em thấy chưa tại sao mình biết cây này là cây bốn bốn này là bốn bích đó cây này là cây đầm đầm bích anh em thấy chưa cây này là cây bảy anh em nha cây bảy thì bảy là đây là bảy bích đó cây này cũng là cây bảy nhưng đây là bảy cơ đó cây này là cây uh, ờ, ri nhưng mà ly chuồng anh em nhé đó cái này là cây ri luôn đó, nhưng mà ri bích đó thì tại sao mà nhận biết được như vậy đó rất nhanh nha anh em nha đó như cây này cây cây ờ, cây cây, cây, chính này nè cây chính đây là chính chuồng nha anh em rất nhanh rất nhanh nói chung là rất nhanh đó như vậy cái này là cái cái đầm này anh em đầm đó đây là cái đầm cơ anh em thấy chưa đó như vậy như đây là cây uh, cây 10 này anh em đó mười chuồng đó thực làm như thế nào để anh em nhận biết được bài như vậy đó. bài này chuyên cho anh em quýnh tất cả các loại bài anh em có thể biết bài người ta mà không cần phải dùng một cái gì cả anh em chỉ cần biết một bánh khóe thôi đó là nhìn trên thân bài thân bài nó đây là lỗi tâm giác anh em anh em đếm từ tâm giác từ điểm qua như cái này cái xì nha anh em tại sao mà mình biết cái xì đó xì đây là xì uh, xì rô nha anh em đó cái xì rô đúng không ạ tại sao mình biết cái xì rô thì anh em đếm từ đây quấn qua nha đây nè cái cái đó đậm hơn là cái xì nè nói chung đếm đây là một hai nè một cái tam giác này đếm được hai lá bài anh em nha một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ri đầm già già là hết rồi anh em nha tới đây là hết rồi đó thì anh, anh em nhìn cái nút đậm bên này không biết anh em nhìn thấy không có một cái nút rất là đậm đây mình sẽ để cho anh em nhìn đó nó khớp một đậm ở trên đấy em tam giác anh em nhìn kỹ nha đó thì anh em đếm từ đếm qua thì đây cây xì thì nó sẽ có một nút đậm đầu tiên đó cái đậm thứ hai là nó sẽ cây hai đó ví dụ như giờ cây này cây này đếm qua này cái này bỏ cái xì đi anh em đếm qua này 1 2 3 4 5 6 7 8 đậm nó bên này 8 8 bên em là cái cái cái bích này cái à, bích cơ rô à, cái chuồng bích cơ chuồng rô đây là chuồng đây là 8 chuồng nha anh em đúng rồi nè 8 chuồng đó thì anh em đếm là 1 2 1 2 3 4 đây là cái 4 4 này là 4 cơ này anh em mình sẽ đặt cho anh em xem nha phải 4 cơ mà đó anh em đếm này 1 2 3 4 5 6 7 8 đây là 8 8 này là 8 bích anh em nhìn nha đúng không đó thì tại sao mình nhận biết được như vậy như đây cây heo này heo bích nha anh em đó anh em thấy chưa tại sao mình nhận biết được thì mình sẽ nhớ được từng cái cái cây cái cây bài trên này ví dụ như một hai ba bốn năm sáu mình đếm rất nhanh nha tại vì mình đã là trải nghiệm về nhiều này cái này rồi đó thì cái này cái sáu sáu cơ nha anh em đó mình sẽ mình sẽ nhìn bài rất là nhanh sáu cơ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đó cái này cái chín này anh em chín là chín bích này anh em đó anh em đếm nói chung là đếm trong miệng thôi chẳng quay mình đếm cho anh em nghe thôi thật sự đếm trên miệng thôi ví dụ như là cái này là cây cây rô rồi anh em một trăm phần trăm là nước rô rồi đó gọi là người ta nhìn được nước và đánh được con luôn đó nước rô rồi nước rô thì cái này là cây 10 rô đó anh em thấy chưa đó anh em nhìn bài rất nhanh ví dụ cái này cái năm này năm này là năm năm bít đó anh em thấy chưa đó thì cái này là cái 6 bít đó anh em nhìn cực nhanh nha anh em nha thấy nhanh không đó cái này cây uh, 7 đô này đó thì anh em chơi được cái bài này anh em chỉ cần lòn được bầu bài này vào và chỉ có những anh em biết được thì mới biết ừ, cường chỉ thì anh em mới biết được thôi nó cực kỳ nó giống như của bài chợ thôi nó không có một cái gì tan tích cả anh em nha chẳng qua là cái cách nhận biết của anh em đến bài lỗi thôi đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký và anh em muốn báo biết giá hoặc là muốn lấy những sản phẩm bộ bài nhiều lỗi công ty anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại 0898 543 11 để được cường tư vấn và cường sẽ kỹ cho anh em cách chơi bài nhận bài lỗi như thế nào và làm thế nào để cháo được bài lỗi vô chơi đó đó là một vấn đề khó cho anh em nha rồi chúc anh em cái năm 2020 và ngày 2021 thành công hơn và anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho cường một like một đăng ký kênh nha anh em nha chào anh em